xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Không biết là kênh của mình thì có phần lớn các bạn nam có làm công sở hay không Và các bạn làm công sở thì các bạn sẽ ăn mặc kiểu gì Những chiếc áo polo có cổ này đóng với quần Âu, quần jean Hay là các bạn đóng cả cây sút sơ mi trắng này Trông rất là bảnh bao, rất là đẹp dai thì nếu như các bạn mặc như vậy thì các bạn sẽ sử dụng những cái mùi hương gì mình thì công việc của mình nó không yêu cầu phải ăn mặc quá là chỉn chu không phải sơ mi những thứ nó chỉ cần ở mức độ bình thường là được và mình thấy rằng là mình rất là thích cái môi trường công sở tại vì mình có thể ăn mặc nó theo cái ý thích của mình và mình là một đứa rất là kiểu chỉn chu về ngoại hình ấy nên là nếu mà đi, mình có đi chơi với bạn bè với các thứ thì mình cũng luôn kiểu cắm thùng kiểu này đó nên là sau đây mình sẽ gợi ý cho các bạn năm mùi hương mà nếu như các bạn đi làm công sở thì các bạn phải sở hữu qua và các bạn cần phải thử qua những cái mùi hương này thì hãy cùng xem đó là những mùi hương gì nhá trước khi nói về mùi hương đầu tiên thì chúng ta hãy nói về cái môi trường công sở mình thì đấy như mình đã nói mình không làm cái môi trường công sở nhưng mà mình tiếp xúc với khá nhiều bạn làm môi trường công sở và mình thấy rằng là cái môi trường này thì các bạn có thể sử dụng nước hoa rất là thoải mái các bạn không lo ngại về cái vấn đề quá là nóng hay là quá là lạnh gì cả tại vì nóng thì có điều hòa mà các bạn lạnh thì cũng có điều hòa ở đấy thì các bạn có thể sử dụng nước hoa rất là dễ dàng nhưng mà có một cái điều mà mình thấy rằng là ở trong môi trường công sở ấy thì hạn chế dùng những cái mùi hương nó tỏa hương quá là tốt tại vì nó sẽ gây khó chịu xung quanh hoặc là kiểu nó sẽ lấn ướt à, lấn lấn lấn át cả sếp ấy nên là sau đây sẽ là những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó ở mức độ vừa phải và rất là phù hợp để sử dụng công sở video này thì mình sẽ không nói sâu về mùi hương mà mình sẽ nói chủ yếu và về cái phong cách ăn mặc làm sao để nó phù hợp để các bạn có thể lựa chọn được những cái mùi hương nó phù hợp với cách ăn mặc của bạn thì đầu tiên đó là Lanui của nhà YSL thì đây là một cái mùi hương đã có trong cái video top 5 mùi hương first date và được ừ, bạn khách mời là Jolin là lựa chọn là một trong ba mùi mà các bạn rất thích nếu như sử dụng vào phớt đết nhưng mà với cá nhân mình thì lanudonol của nhà YSL này nó là một cái mùi hương rất đa dụng các bạn thể xịt đi làm xịt hàng ngày luôn cũng được và đây là một cái mùi hương có mở đầu một chút hơi chua của chanh và sau đó là cái mùi của lavender lavender ở đây thì nó không bị quá là làm nó không bị quá là bột và các bạn ở đây có vị ngọt cùng với một chút của vetiver một cái mùi hương mà với mình nó rất là à, nó có một chút gì đó khá là điệu đà nhưng mà nó vẫn mang lại có vẻ nam tính thì cái phong cách sử dụng cái chai uh, ờ, Lanulanol của nhà YSL này thì mình nghĩ là nó sẽ là những cái chàng trai chưa vợ những các bạn trai tầm 22, 23 tuổi bắt đầu đi làm môi trường văn phòng và các bạn ấy thích những cái kiểu ăn mặc ừ, có thể là quần Âu, sơ mi nhưng mà nó không phải là quần Âu sơ mi rộng thùng thình hay là kiểu classic hay là kiểu sartorial ở ờ, uh, kiểu đấy mà nó chủ yếu là những cái bộ um, bộ à, suit nó mang tính Hàn Quốc rồi đi những cái đôi giày nó um, thể thao hoặc là đi những đôi giày tây nhưng mà kiểu loafer hay là tassel loafer phơ các thứ đó thì đây là một cái mùi hương như vậy một cái mùi hương rất là trẻ trung và cái mục đích sử dụng những cái mùi hương này thì nó có phần là kiểu sẽ hướng tới cái việc là sẽ cưa cẩm những bạn nữ ở trong cái môi trường công sở văn phòng như thế và những anh chàng này thì trông nào rất là điệu đà rất là bóng bẩy rất là sáng loáng đó thì đây là cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn mà có cái phong cách như vậy nên là bạn nào đang có bắt đầu đi làm mà các bạn cần một cái mùi hương nó ở mức gọi là phù hợp với độ tuổi các bạn thì các bạn nên thử qua Lanou Denom của nhà YSL này và chai nước hoa này thì của mình trên tay mình đây là, là bản 2016 thì nhà này nó có sự reform mùi khá là nhiều nhưng mà mình nghĩ rằng là nó chỉ thay đổi một chút về độ nhạt mùi nó nhạt hơn một chút thôi và cái độ bán quả nó cũng kém hơn một chút nên là nếu như bạn nào xịt thì các bạn uh, hãy xịt ở cái mức độ là uh, nhiều một chút hoặc là các bạn nên mang một cái lọ chiết đi thì các bạn sẽ sử dụng được cái mùi hương này cả ngày rất là ok và về cái giá tiền của nó thì em này chắc tầm 2 triệu quay đầu thôi rất là rẻ một cái chai nước hoa mà mình nghĩ rằng bạn nam nào nên sử dụng rất là đa dụng ở vị trí số 4 đó là một chai nước hoa đến từ nhà History The Perfume 1725 Chai nước hoa này thì mình cũng đã có video review rồi thì mình sẽ để link ở phía trên để cho các bạn biết Và đây cũng là một cái nốt hương Lavender nhưng mà Lavender ở đây làm có phần chua và có phần uh, không được um, nó có phần khác biệt và không được nịnh mũi bằng chai nước hoa nôm kia Nhưng mà với mình thì đây là một chai nước hoa dành cho những anh chàng kiểu đã có vợ Không phải là kiểu trẻ như cái kia nữa mà anh chàng này đã có vợ chỉ cần một cái mùi hương gọi là skin scent vừa phải đủ để mọi người biết là tôi cũng có dùng nước hoa vợ tôi có cho tôi tiền mua nước hoa và có chăm sóc đến tôi và tôi cũng không cần phải quá là nổi bật khi mà mùi hương này trên da dry down lên mùi vani rất là ngon và mình cũng có cho anh sáng ở kênh nước hoa bình luận thử và anh vào là um, đây là một cái mùi hương khá là chất lượng và mình cũng rất là muốn các bạn thử cái mùi hương này đây là mùi hương sử dụng công sở về cái độ bám và cái độ tỏa hương của nó ấy, nó không hề gây khó chịu nhiều khi các bạn phải thực sự là nó chỉ là skin sen thôi các bạn phải đưa tay lên người các bạn mới người thấy thì mình nghĩ là các anh chàng kiểu đã có vợ rồi tầm hay là ngoài 25 tuổi uh, gọi là sống cuộc sống nó không phải xô bồ nó không phải chen lấn nó không phải ganh đua với ai thì đây là một cái mùi hương rất phù hợp với những anh chàng như vậy và nó có phần hơi kiểu mình nói trong video kia là phần hơi hướng nội ấy, thì đây là một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nếu như một ngày nào đó mà các bạn lấy vợ mà các bạn vợ bạn không xịt mùi kia vì nó quá là quyến rũ hấp dẫn thì các bạn có thể mua mùi hương này cũng rất là ngon rất là tuyệt vời và cái giá tiền thì ờ, hình như là cũng hơn 2 triệu cho cái phiên bản này là phiên bản 60ml đó History Double Full 1725 Tiếp theo đó chính là Carbon của nhà Prada Thì uh, mình đã rất là lăn tăn khi mà cho chai nước hoa này vào Tại vì lúc đầu mình định cho Dior Sauvage hoặc là mình cho định cho TD DMS nhưng mà sau một hồi suy đi tính lại thì mình đã quyết định cho em này vào à, mình đã cũng đã có một cái video review rất là cụ thể về em này rồi và mình nói rằng là đây là một chai nước hoa có thể thay thế rất tốt Dior Sauvage ở Việt Nam tại vì cái mùi hương của nó thì khá là giống Dior Sauvage nhưng mà nó có phần nhẹ nhàng hơn mượt mà hơn và thanh thoát hơn thì mùi hương của Dior Sauvage ấy, thì nó có phần hơi kiểu bất cần mà mình thấy rằng là ở công sở ấy, anh em xịt Dior Sauvage nhiều vãi nhưng mà thực sự là mình thấy rằng là mùi hương đó nó không phù hợp với công sở một chút nào luôn kiểu mặc quần âu sơ mi mà xịt điệu sau phát mình thấy nó cứ sai sai thế nào ấy nên là đi làm công sở mà kiểu hơi bất cần thì chắc là sếp cũng không được thích cho lắm đâu nên là mình thì recommend các bạn sử dụng cái mùi hương này nó vẫn có vai của Dior Sauvage nó vẫn là cái nốt tiêu nhưng mà ở đây thì được làm mượt mà hơn cùng với một chút hoa hết các thứ nên là mùi hương này là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là rất là phù hợp để cho các bạn sử dụng công sở mà sử dụng 4 mùa luôn cũng được em này thì chắc là những anh chàng kiểu làm ờ, lâu năm một chút ở trong nghề rồi có một cái sự ờ, hơi kiểu ờ, từng trải hơi kiểu danh ma một chút cường biết biết rồi biết công biết việc rồi thì các bạn sử dụng những cái mùi hương này nó rất là phù hợp và em này thì mình nghĩ là mặc quần âu sơ mi nó xịt nó sẽ dễ dàng dễ chịu hơn là chai Dior Sauvage và đây là mùi hương đến từ nhà Prada phiên bản carbon mùi hương này cũng bám tỏa cũng khá là ok mà nói tầm 7-8 tiếng và độ tỏa hương thì nó cũng tốt hơn hai mùi mình vừa giới thiệu khi mà các bạn đi thì các bạn cũng mọi người xung quanh cũng sẽ ngửi thấy nhưng mà nó không hề khó chịu một chút nào một chai nước hoa mình rất là recommend và quan trọng là giá nó rất là rẻ thế như là tầm chai này mình mua tầm hơn một triệu cho phiên bản 50 ml yeah. Dạ. còn à, một uh, triệu cho phiên bản 50 ml còn hơn hơn một triệu cho phiên bản 100 ml rất là rẻ đó đây nhá carbon của nhà Prada nhắc đến mùi hương của công sở mà muốn kiểu sang chảnh một chút mà đúng kiểu là tao nhà tao có điều kiện ấy tao đi làm công sở bố tao xin vào đây thì chúng ta phải nhắc đến một sản phẩm của nhà Chanel đó chính là Blue de Chanel ôi rồi ôi quốc dân luôn đấy dũng vào đi đó trên tay mình đây đang là phiên bản EDT nhá Channel hoa này thì có lẽ là không phải review quá là nhiều khi mà mình đảm bảo các bạn rằng là các bạn đi ở đâu thì các bạn cũng có thể ngửi thấy Mình có nhớ một hôm mà là mình đi một quán pub rượu Mình ngửi thấy rất nhiều mùi mà đặc biệt hai mùi hương đặc trưng đó chính là Blue de Chanel và phiên bản à, và Dior 6 vát đó là hai mùi hương mình ngửi ở những quán bar hay là kể cả mình đi làm đến những cái cơ quan khác để liên hệ công tác thì mình cũng đều ngửi thấy là cái mùi hương này mùi hương này thì nó là một cái mùi hương không cần phải nói quá nhiều à, xịt một chút ra thôi xịt lên trời đi tí ngủ có ngon bạn ạ nó có sự the mát nó rất là nó mở đầu rất là chút, xong rồi lúc sau nó có sự ngọt ngào phiên bản EDT thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào khoảng tầm từ 22 đến 23 tuổi giá hơn một chút thì dùng order perfume còn xếp sủng cái thứ bót bùng một chút thì có lẽ dùng phiên bản perfume và đây là chai nước hoa quốc dân rồi không thể nào mà không nhắc tới sản phẩm này Blue de Chanel này và em này thì giá thì nó hơi cao một chút mình nghe bảo dạo này Chanel bắt đầu lên giá hình như tăng giá rất là cao như chai này tầm hơn 2 triệu còn những cái phiên bản kia nó lên tầm 2 à, triệu 7 2 triệu 8 và perfume lên hơn 3 triệu Ờ, rất là cao nhưng mà những bạn nào có điều kiện thì các bạn sử dụng mùi hương này nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn à, có điều kiện ấy thì mua em này thì có lẽ rằng là nó sẽ sợ nó hơi đụng hàng với những anh em khác còn nên, nhà có điều kiện thì nó lại nên chơi những cái mùi nó độc hơn một chút nó lạ hơn một chút chứ dùng em này kiểu quốc dân nhà nhà xài nếu bạn thích là không quá là nổi bật thì uh, các bạn sử dụng mùi hương này nhưng mà dù gì thì mình cũng ghét cái cảm giác kiểu xịt đi đâu đó mà bị đụng hàng ấy mà ai cũng có thể nhận thấy nhau nên là không biết sự có mặt của mình nhưng mà phải nói rằng là Blue Door Channel là một channel hoa quốc dân các bạn có thể sử dụng rất nhiều dịp khác nhau và đây là phiên bản EDT thì, ờ, nếu mà đi làm công sở thì chắc là sẽ dùng phiên bản EDP hợp lý hơn đó và mùi hương của nó thì bán tỏa cũng khá là tốt không phải nói quá là nhiều nó đã được gọi là công nhận bằng cái sản phẩm bán ra và nó đã được rất nhiều nhiều người recommend rồi thì mình sẽ không nói về chai nước hoa này nữa chúng ta đã có một anh chàng mới vào nghề một anh chàng đã có vợ ờ, một anh chàng ờ, làm lâu năm này rồi ờ, một mùi hương quốc dân của môi trường văn phòng thì bây giờ chúng ta đến với cái vị trí cuối cùng đó chính là mùi hương của các sếp phải nói rằng đây thực sự là mùi hương nó mang đến một cái vai rất là sang trọng rất là lịch lãm đó chính là Dior Home Intense đây Dior Home Inten Em hay đi cũng đã có review rồi Nhưng mà phải nói rằng là Thực sự mình thấy rằng là nếu như Nếu như các bạn là, là bạn các bạn nam mà các bạn làm môi trường văn phòng Các bạn giữ những cái chức vụ nhất định ấy Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này lên Nó thực sự là nó mang Nó rất là phù hợp với cái chức vụ của bạn Dior Home Inten nó là một cái mùi hương Nó mở đầu bằng cái vị hơi ngọt rồi sau đó nó sẽ là mùi phấn của iris hay là gọi là diên vĩ ấy. Ôi, em này có review rồi nên là mình cũng sẽ để link ở đây mình không nói qua quá là nhiều nữa nhưng mà nếu như bạn nào mà là boss hay là là sếp hay là đơn giản là tao sẽ làm sếp thì các bạn nên thử cái mùi hương này mùi hương này thì trên da mình nó cũng bám tỏa rất là tốt phải nói là như vậy nhưng mà với mình thì mình thấy rằng là cái, với phong cách ăn mặc của mình nó hơi bị già nên là có những cái buổi đi chơi nào hay là những cái buổi mình đi làm việc nào mà nó cần đóng kiểu đóng thùng trông nó phải già hơn tuổi thì mình mới sử dụng mùi hương này nhưng mà được cái là mình nhận được rất nhiều lời khen khi sử dụng mùi hương của Dior Home Inten này nên là những anh nào là boss nhá, những anh nào sếp thì các bạn đừng nên bỏ qua chai nước hoa này một mùi hương mà thực sự rất là đáng tiền ở trong tầm giá Chai nước hoa này thì ờ, cái phiên bản ờ, Dior này hình như là cũng đã có rất là nhiều phiên bản mới Dior 2020 các thứ Nhưng mà với mình thì cái nốt hương hoa diên vĩ ở trong này làm rất là tốt, rất là mượt mà và rất là sang trọng Đó vậy là sếp thì phải mua chai nước hoa này Ok, đó là vị trí cuối cùng Dior Home Intent À quên mất chưa nói về giá Em nói có giá trên thị trường hình như là cũng tầm 2 triệu gì đó Rất là ok Chai trông rất là rắn giỏi Rất là trưởng thành lịch lãm wow và vừa rồi mình đã nói qua nhanh về năm mùi hương và nói khá là chi tiết về cái phong cách ăn mặc để có thể sử dụng phù hợp với những cái mùi hương này thì mình mong là đây là một cái video nó nói chuyên về phong cách nhiều hơn để các bạn nào còn đang đi làm mới đi làm công trường công sở hay là các bạn đang tìm một cái mùi hương nó phù hợp với cái phong cách của các bạn thì đây là một cái video mà các bạn có thể lựa chọn thực ra thì cũng còn rất nhiều những cái chai nước hoa khác như là Prada phiên bản Lenovo này rồi uh, uh, những cái chai như là Salvatore Ferragamo F Black như các thứ hay là Alu Home Sport của nhà Chanel thì cũng có rất nhiều người sử dụng ở công sở thực ra thì mỗi người có một cái phong cách sử dụng khác nhau nhưng mà nếu mà là mình thì đây sẽ là những cái mùi hương mà mình sẽ recommend và mình sẽ sử dụng nếu như mình đi làm môi trường văn phòng và môi trường công sở thì